mình lại đọc vậy không? Là bởi vì mình chỉ có đẹp trai trong game thôi Chứ ngoài đời mình không có đẹp trai bằng ai hết á Cho nên là mấy bạn cho mình tự tin xíu được không? <laughs> ok rồi <laughs> Và hôm nay nữa bạn ơi Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Hero cặp đôi đại chiến dạ. nha mấy bạn nha Và trong lần này Mình đã mời được gọi là Gọi là hai uh, gì ta uh, hai cặp đôi ở trong video này Đầu tiên phải nói đến Đó chính là cặp đôi Phong Cận và Sammy Hello Ok Và cặp đôi tiếp theo đó chính là Mèo Simmy còn cái bạn áo đỏ này thôi kệ đi mấy bạn không cần biết là ai đâu cái gì bạn cái gì vậy kỳ vậy không giới thiệu mình kỳ vậy rồi đó bạn ơi. mình xong mưa luôn nè tôi chuẩn bị giới thiệu Kairon xong trời mưa luôn bạn ơi trời ơi là trời bây giờ trời mà tạnh mưa là Kairon sóc chai nè đó thấy không tạnh mưa rồi ok ok bạn ơi thì hôm nay đã bạn chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục là đập lucky block nha bạn nha nhưng cái lucky block lần này của chúng ta sẽ là lucky block cầu vòng đấy đẹp chưa đẹp chưa tại vì sao à. Tại vì lần trước á mình với anh Dịch với lại là Camui với lại là Sammy đã đập cái Block màu hồng rồi Cho nên chúng ta phải đổi lúc cái Block khác bạn hiểu không Lần này sẽ là lúc cái Block cầu vòng nha bạn nha Và hãy cùng đoán xem trong trận đấu lần này Phong Cận và Simmy và Kairon và Sammy ai sẽ là người giành được chiến thắng đây <laughs> Trong trận trước là mình với Sammy là thua Dịch với Camui tức không sao À, buồn dễ sợ luôn à Trời đất ơi lần này phải lấy lại danh dự hiểu không Đúng à, Yên tâm đi Bông ơi trận này thua nữa rồi Còn lâu lần này à, mình sẽ không làm cho các bạn fan thất vọng đâu Lần này mình với Sammy sẽ cố gắng giành chiến thắng Các bạn hãy tin tưởng bọn mình nha Cố gắng cố gắng Ok Đúng rồi. rồi không nói nhiều nữa Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào Let's go Let's go Rồi ok bạn ơi Thì mình với Sammy đã qua bên đội của bọn mình rồi nè Đây đội của bọn mình đây Ok Wow, trong cái đường này có kinh nghiệm ngựa. có kinh nghiệm nè Sim ơi, là cái cái lốc này á, nó toàn là kiểu giống như là đồ Ây da, trời ơi, cây địch nói là toàn đồ tốt Nhưng mà thì cây gặp con này à, Oh my god Mày nè Ôi ôi Định bảo là gặp người tốt á Ai ngờ là gặp nguyên cái con này luôn chứ Đau quá à Rồi ok ok Rồi. xuống kia xuống kia. Bỏ cái Để tôi, tôi quăng cái này vô nè No Sim ơi tin đây Sim tin đi Ôi Oh, oh my ơi, đó là TNT. Ui, hên quá à. Wow, hên thật sự luôn á. Trời đất ơi, không là té xuống đây à, là bị mất con. Con, con, con cá bạc nè. Oh my god, xuống xuống nè. Đấy, ok oh, ok. con heo nè chim ơi, con heo nè. Ok ừ, Sam ơi, ơi, bây giờ nè, Phong với Sam gọi là tìm cách qua, qua bên mid trước đi tại vì ở bên mid đó Sam biết không? Trên kia kìa, trên trên cái cái ngọn tháp kìa là có rất là nhiều lúc kia block may mắn ừ. mình sẽ có được đồ xịn á. Ok. Ok. Bây giờ Rồi. tôi sẽ đập cái này đồ. Ui, nó có Enderman. Tôi quýnh á mày hả mày ủa gì anh trời cái gì vậy nó mắc kẹt không bự kìa nó kìa nó kìa nó không kìa nó không nó mắc kẹt nó, nó to mà nó nhảy xuống kìa nó nhảy xuống kìa nhảy xuống kìa quýnh nó quýnh nó ờ mày cho nó xuống cho nó xuống tôi tôi tôi tôi tôi tôi sẽ đẩy tôi sẽ đẩy xuống bên dưới ôi ờ, ờ. ôi ờ, ra con slam siêu to khổng lồ luôn ok tôi bộ giáp nè Ui Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn Cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi Có con quái tiên TNT nè Sam ơi Ui trời ơi Trời ơi trời ơi con quái vật tiên tiên lưỡi tôi cái không cái lúc cái lắp này ghê thiệt luôn sao ok ê xem xem đừng đừng đi đào bên đây nữa đây đây đây đây từ từ cái đào lắp đào lóc à, cơm cái có kiếm nè cái có kiếm nè ghê không ghê không nè nè nè sim ơi sim ơi sim ơi cho sim cái gì đâu đâu đâu ủa cái này là gì đây Ủa, em lắp đẹp của ta Chứ cái gì wow. trứng Ender À quên trứng trứng rồng trứng rồng Trứng rồng Ender trứng rồng Ender Ok Ủa giờ làm sao mình qua mid để ta mình phải có block chứ Từ từ đi đặt coi được block ờ, không có block Ủa rồi cái này gì nữa đây Trời ơi thịt thịt thịt có thịt có thịt có thịt có thịt Này Ờ từ từ Ui chết rồi Sam ơi chúng ta không có block Cái này Ủa xanh xanh xanh xanh nó cái gỗ thôi Nó toàn cho cái gì nè Ủa bánh kem bên trong có bánh kem thôi thôi bây giờ nè sam em vô phòng đói bây giờ ở trong rương này nè sam nếu sao không biết trong rương này có lúc kia lắp nè chúng ta sẽ lấy lấy ờ, lúc kia lắp trong rương nè ra ngoài đây chúng ta sẽ đập tiếp rồi ok ôi trời sao nó cứ ra cái này hoài nó cứ ra cái cái cục gì nè ok đập tiếp Ôi, zombie zombie đập đập đập zombie á zombie á cái này spam zombie á thôi không sao không kệ đi kệ đi kệ đi nó không ra đâu ok đập tiếp rồi ui quái vật lửa quái vật lửa sam ơi ui con quái vật lửa quýnh quýnh quýnh cái nhặt được thêm một cái cây cung và cái cây cung này nó có thể bắn ra được ba cái mũi tên cùng lúc luôn ok ủa đâu đâu đâu đâu đâu đâu nhìn lên đây đi cây cho xin coi nè nè nè thấy không thấy cái mũi tên này không đó ui phong phong phong được cái đôi giày gì nè cái đôi giày này lạ vậy đôi giày để làm gì cái đôi giày dùm dùm để làm gì ta ủa à nó giúp cho mình chạy nhanh hơn wow đôi giày chạy nhanh hơn các bạn ơi ok ủa, ủa, ủa là gì đây con gái kìa Sam ơi Sam Sam nhìn Phong nè Phong Phong được cái con gác nó dẫn Phong bay lên trời luôn trời Ủa xịn vậy oh Wow Con gác nó dẫn Phong bay lên trời luôn nè Nhưng mà Phong bị kẹt trên đây luôn rồi giờ ờ. sao Thôi thôi để Phong giết con gác Trời trời Rồi xong tôi giết con gác xong tôi rơi xuống dưới luôn rồi Sam ơi à. Coi chỗ sim thánh gì nè cay cay coi chỗ sim nè cay Cay <laughs> Sao nó biết là Sam nó chơi luôn à Thôi thôi Sam tôi nghĩ ra cách này hay hơn nè Sam Mình dùng lúc cái block để mình đặt qua bên kia đi Đi đi Trời ờ, ơi trời, đây tôi có lắc rồi nè, tôi có lóc rồi nè. Trời đây, giàu đây, có đây. gì vậy? Không có này hay hơn nè, đó, mình dùng cái lúc cho mình lắc mình đặt mình qua kia luôn. Đấy, ok. <laughs> Ôi. Ui, bên kia làm được nguyên cái lâu đài luôn kìa xem Wow. Ủa gì vậy? Ủa gì con con con gì bắn phong vậy? Trời ơi. Ơi Kairon, Kairon bắn phong. Ôi trời trời. Kairon chứ anh trời. Cố lên Kai ơi, cố lên, cố lên. <laughs> cái mũi tên của Kai là nó có tới ba cái lận. Oh my god oh Nó tới ba người ta lỡ Ui ôi một mình cây đang đấu với sao mà phong luôn Đây tôi bảo đây đây Đây ông dùng cái cây này pro lắm Y chang cái cung luôn á Để phong để phong Ôi Này thì bắn nè từ từ Này thì bắn bọn tôi à Đây đây phong phong phong bắn cây đòn kìa Cây đòn nè Ui hình như cây đòn nó bắn giết được rồi Từ từ cái này bắn hụt không à Nhanh ba sư hay Ô cái cu này <laughs> Cây gì biết sao té Phải chuối được đây này cây cây đòn rồi ai mày mày mày simi mày mày simi mèo simi này <laughs> tôi đánh mèo simi văng văng xuống dưới cái cây đòn nè oh my, oh my god oh my ô ô cây chưa chết chứ ơi yes wow. ui bên đây có con quái vật heo zombie nó khỏe sao ơi nó quýnh mình phát là mình chết luôn á trời ơi ui ấy à mèo simi này thì có quái vật heo nè ok tôi đẩy quái vật heo con quái vật heo xuống dưới rồi ok bây giờ tôi sẽ tìm cách để tôi leo lên trên đây lên trên cao ở trên cao là có lúc lúc kia mình lóc may mắn ui cây đó kìa cây ron hả cây ron ui cây ron có nguyên cây điệu tao đùng luôn bạn ơi ui cây ron có cung chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đâu cây đòn ôi đâu đâu rồi ơi cây đòn có cung cây đòn có cung cây đòn cây đòn có từ oh my god cái này có vẻ được nè cái kiếm của cây đòn đồ quá ui sam ơi phong phong có đưa cho sam cái cây gậy mà giúp giúp giúp cho sam quýnh một phát người ta văng xa 10 mét đó sam À đây quên quên tôi có mà Ừ ha Dùng đây, cái gậy đó Dùng cái gậy đó quýnh cây một phát là cây văng xa 10 mét luôn Ê cái gì À à. mình ờ. bị kẹt mình bị kẹt ở đâu đây Hả? ui trời, trời ơi tôi bị kẹt trong cái đống nước đá sao ơi sao ơi cứu tôi tôi bị kẹt trong đây rồi đồ ra, đây ok ui cài ròn ui cái đầu của tôi kìa cài cài cài ròn rớt xuống ôi cái đó lại qua đây nè cái đó lại qua đây kìa cái đó lại qua đây kìa ôi cái điều này đúng mạnh luôn á sim em sim em được tàng hình sim em được tàng hình á à gì phong không có thấy Hân, xin mi tặng Hân Rồi xin tôi tặng hình hả? Xin mi tặng hình hả? Trời nguy hiểm vậy Ờ, ok Tôi lên được trên đây rồi, tôi sẽ lấy bà lóc lúc kêu lóc may mắn các bạn ơi Ok, lấy, lấy đặt được gì đây? Ui, lúc kêu lóc may mắn kiểu gì mà ra Ripper vậy? Ôi trời ơi No, no Ripper, Ripper, Ripper, Ripper, Ripper Ripper, Ripper hả? Ripper, ok Không vậy đây, tôi muốn nó bắt nạt Sivir á Cái gì? Oh có đây Sivir Ok, được rồi, được rồi, để cay bây giờ hứa là cây cần nhất đó, chính là táo vàng thôi bây giờ vũ khí có đủ rồi hứa cần nhất táo vàng thôi đâu rồi ủa không rồi ta cái gì con con gì con này là con gì ta ui ui cay rồi cay rồi cay rồi cay rồi hả cay rồi nè cay rồi cay rồi rồi xong tôi bị cay rồi quấn rồi cay rồi hả cay rồi cay rồi hả cay rồi rồi cay rồi nhăn xuống dưới luôn trời ui sao con bót ở đây vậy con sao con quýnh chờ đây vậy nè nè nè phong sam bên đây nè phong sam bên đây nè ok ok ok ok Đấy nhà mình nó cay Giờ cái đứa này cái, cũng... cái xe bán cung luôn kìa Xin phải cùng Witcher đang lộng hành nó cay Oh my god Ôi con sẽ làm để đánh cay à Đau thế Ờ thuốc độc rồi Phong ơi thuốc độc không Phong tôi tôi tôi tôi tôi có này tôi có này trong này tôi có này trong à Tôi có mắc ender tôi có mắc ender Qua qua bắn hai người đó không Rồi rồi rồi Để tí để tí tí Có có ngập ender không Có có có Từ đây đây đưa đưa ngập ender cho Phong đưa ngập ender cho Phong Đây đây đây tôi quăng tôi con đây đó đó đây kìa Ok để Phong ok có ngọc ender đây hơi quăng ngọc ender qua bên kia ui ủa cay cây rỗn ra cay ơi cây rỗn qua cái sám ơi rồi xong sammy bị cay rỗn quýnh chết rồi cay rỗn cay rỗn ấy da rồi xong tôi rơi luôn rồi bị con con con nether nether nó nó nó ăn hiếp trời ơi đau quá cay bị dính độc cay bị dính độc rồi ờ siêu cũng vậy siêu cũng vậy oh my god đau quá đau quá tôi quá tôi quá ok chành xanh tim ít thôi mình cãi mấy người đó mình đi đặt thêm lúc cho mình lóc mấy bạn ơi mình cần phải kiếm thêm đồ xịn uhm, ở bên kia là nó có đồ xịn kìa nhưng mà bây giờ làm cách nào qua được đó đây ta đúng rồi ủa gì vậy ai quýnh tôi vậy trời cái đó cái ai đó cho quăng là giảm bắn mà tôi Ôi, mèo simi mèo simi hả mèo simi ok chết rồi chết rồi chết rồi bây giờ simi đánh lén simi đánh lén lắm trời trời tôi tin được luôn Ê, cây đó à! ok mình đã nhảy đến đây được các bạn ơi mình sẽ đặt mấy cái lúc cho mình lắp này ok có có có được gì không ui cái cung xịn cái cung xịn có cây cung xịn cái cung xịn cái cung xịn cung xịn cái cung xịn cái cung xịn ô cái cung xịn tôi lấy được cây cung xịn sam ơi ok tôi mang cái đôi giày đi đến đâu lửa cháy đến đó nè tôi mang đôi giày này được được được được đó đúng rồi phải mang đôi giày này nè cho người ta sợ chơi cái đỏ kia cái đỏ kia tụi cây cài rỗn rồi sau lưng kìa sam cái chân cài rỗn hả cài rỗn cài rỗn hả cài rỗn ok tôi đặt lúc cái block nè sam ơi sam sam sam sam cứ gọi là ở bên đó đi tôi đặt lúc cái block tôi kiếm đồ ui cái gì vậy đang ngồi nhây gì này ripper trời ơi, toàn ripper không à mày quá tôi có cái cây gậy cây cái cây gậy quýnh quýnh tầm xa này quýnh nó con ripper văng tầm lum luôn ê cay qua bên kia đập lúc cái block kìa cởi cay cởi cay bên đây tôi cũng có lúc cái block mà từ ui ui cái con này bán gì đây ờ, thuốc may mắn ui toàn mấy cái thuốc gì đâu không à ui có kiếm cầu vòng luôn nè kiếm cầu vòng cung cầu vòng giáp cầu vòng luôn nhưng mà nó bán bằng kim cương ui cái đó ui cái rỗn kìa ui cái đó cay rỗn hả cay rỗn nhảy qua đây hả cay rỗn ơi làm gì vậy làm gì vậy quang ngọc ender bay ở đây hả ờ à, cái đó rồi <laughs> bị rơi xuống dưới vậy bạn ơi ok nè rồi xong chết tôi luôn no chị chị qua đây sam nè nè sam sam phong cho sam ngọc ender bay bay bay bay bay bay qua đây chúng với phong bay qua đây chúng không đây bên này bên này bên này đâu đâu bên bên này bên này mà cái nổ đang đang đặt lúc cho block okay. bên đó kìa Cây nổ nó cây nổ Không, cây đây cây hầu đang đánh nhau, cây hầu đang đánh nhau Ok, cô lên cây Ồ, hai người đi qua bên kia rồi <laughs> Trời ơi, cái nổn bay ngược ở đây rồi No Cây nổn từ nãy giờ bay qua đây quấn một mình hoài sao ơi Ây da, ui Ây Rồi xong tôi té nữa rồi, mèo simi từ nãy giờ quấn tôi hoài no. Không kiếm được cây kiếm rồi <laughs> này thì định bay, này thì Tôi đặt được một cái lúc cây block gì nè Tôi đặt thử Ủa, cái gì đây Hả? wow nó cho mình nguyên cái ngôi nhà luôn sam ơi rồi xong tôi bị kẹt trong đây rồi no. <laughs> trời ơi hay quá phong ơi ui nó cho mình nguyên cái ngôi cái cái ngôi nhà to to to to đùng luôn ok tôi sẽ ra ngoài đây tôi đặt lúc kia bị lắp nha đây đặt lúc kia lắp nè ok bình thuốc gì đây West Train nè Phong ơi có thuốc gì thuốc sức mạnh đi đây nè không lấy không ừ. Ôi tôi có à, giữ đi giữ đi giữ đi tôi thuốc mù rồi tôi bị thuốc mù rồi no đây được cái gì đây ui kim cương yes kim cương là thứ chúng ta đang cần Chúng ta sẽ làm giáp kim cương bằng đống kim cương này Ok Rồi mình bị cái gì này Tôi nghĩ chúng ta nên uh, Rồi sao luôn cái bị ảo giác rồi Cái màn hình cái nó cứ xây xây xây, rồi rồi không Bên kia toàn cái gì không mà Tôi đập tôi đập mấy cái lớp cái block này ra thử được cái gì nè tôi Ôi, sao sao sao sao sao coi nè sao bên đây bên đây nó cho mình cái lúc cái lúc cái bà <laughs> lúc cái bà lắp mà có cái tàu lượn siêu tốc nè ủa cái chợ đây coi mới ơi phơi không phơi không nè tôi bay tôi dùng tàu lượn siêu tốc tôi đi nè ghê không ghê không ủa ôi trời trời trời trời nhức đầu quá nhức đầu quá à, rồi rồi xong tôi rơi xuống dưới luôn trời ơi là trời ok thôi tôi đứng đây tôi đập lúc cái bà lóc ok đập tiếp ok ha, ông đâu vậy tôi biết Simi, rồi mèo simi mèo simi mèo simi hả mèo simi rơi xuống dưới đi mèo simi ok đây được thêm gì ở đây Bất cái Ui tiên ti, oh, No Ây da Trời ơi Nổ tôi phát tôi chết queo rớt luôn Wow à, Wow Tôi rớt theo ông luôn thấy ghê không Trời ơi tôi đập cái lúc kia bị lắp của tôi mèo simi hả mèo simi, Ồ, cái ron trúng đây hả? Cái ron trúng lúc này nè, dễ sợ Hình như mèo mèo simi được cái cây rìu gì đó xịn lắm Sam ơi, quýnh một phát thôi là mất quá trời máu luôn á ui mà lắp kim cương lắp kim cương lắp kim cương wow. lắp kim cương cần cần nè cần nè cần nè cái này cần nè ui cây đỏ nè cây đỏ nè tôi thấy cây đỏ nè tôi vừa thấy cây đỏ nè <laughs> cây đỏ nè cây đỏ rơi xuống dưới luôn ok tôi sẽ qua bên nhà cây đỏ để tôi đặt nút kia block sam ơi à, không qua nhà cây đỏ nó được bên nhà cây đỏ có con kia rồi à! trời ơi cây đỏ quýt tiếng hoài ok thôi tôi sẽ đứng ở đây tôi đặt nút kia block à, ờ, không bên dưới này bên dưới này tôi sẽ chui ở đây tôi đặt nút kia block ở dưới đây ok thì sẽ đập tôi luôn á Sammy uh, nhử hai người đó đi À tôi được cái bình thuốc sức mạnh Yes Bình thuốc này được nha bình thuốc này được, được nha được. Rồi bây giờ đây là trận đấu rất là hỗn tạp mọi người ơi, thật luôn á Có phong cận tivi Ôi sao có thằng phong cận tivi thứ hai nó quýnh tôi là sao <laughs> Rồi xong tôi chết rồi <laughs> no. ở, ở đâu tiên Tự nhiên tôi tôi tôi tôi đập một phát ra anh em xin đôi của tôi luôn Phải rồi. Ok <laughs> Wow Trong cái lúc cái block có rất nhiều lúc cái block Và ok tôi chết rồi No No no no No, no nhảy ra ngoài nhảy ra ngoài No no no, no, no nhảy ra ngoài Dù que dù que dù tôi đang bị kẹt Trời, rồi xong rồi mèo Jimmy đánh nông kẹt đây mèo Jimmy mèo Jimmy mèo Jimmy mèo à. Jimmy không ơi đây, đây, đây tôi đang tôi đang đặt đồ đây tôi đang đặt đồ đây Ui, đôi giày gì đây đôi giày giúp giúp à đôi giày giúp cho chạy nhanh hơn ok này được bao bình thuốc lượm hết thuốc luôn ao trời ơi Jimmy anh lén tôi kìa mèo Jimmy mèo Jimmy cai đỏ này trời ơi mấy người này khỏe quá à. quýnh tôi chết nãy giờ luôn á tôi chưa kịp làm gì họ lắm này thì mèo simi này mèo Jimmy cai đỏ cai đỏ cai đỏ đây rồi qua qua qua qua qua bên kia sao qua bên kia qua bên kia qua bên kia nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh qua đây qua đây nhanh nhanh lên nhanh lên phải nhanh coi nhanh ok rồi lắp lại lắp lại không cho mấy người nữa qua đây tôi nói cái này vậy ok tôi đặt thêm 10 cái lúc cái block này nữa là xong mà chắc là sẽ đủ đồ để mình quýnh ừ. À, chiến đấu á sao mày Ủa, mắt ender kìa ơi canh canh canh coi chừng cay cay cay cay đỏn qua đây cay đỏn qua đây bạn cái sam sam sam nói tôi liền nha ui tôi có một cái nón à, gì ta dạ. nón cầu vòng nè ok nón cầu vòng được mình thuốc gì đây thì tao tôi được cái giày hồi trừ tôi trả được cái gì luôn á Đây đây tôi đang đập thêm đồ cho Sam nè Cái gì đây Ui tôi lại tiếp tục ngồi à, trên con gác nữa rồi Đâu con gác đi ra Ghê quá à, kêu Ok đập tiếp Ui được cái trứng gì nè Ui được cái trứng gì nè Sam Ui cái trứng gì vậy Chết tôi chưa kịp lẩm nữa Trời ơi Ui, Ủa sao con TNT đây vậy Ê coi trong mấy cái đuôi này có đồ gì không Ôi không có gì hết trơn Thôi thôi đi ra Sam mày ra ra phòng Để phòng đập thêm Sam ơi canh đi canh đi canh đi để phòng đập nút cho mình lắp cho Bên kia đang ngồi chơi nhóm nhào vậy kìa Ôi, Coi gì Con zombie có cái kiếm siêu to Sam ơi oh, no. Lấy lấy lấy lấy giết nó đừng đừng đừng đi cho nó Ê rồi xong tôi tôi lỡ quýnh nó vô lava luôn rồi Rồi xong nó bị kẹt vô lava Trời ơi Nói đồ đừng có quýnh Thôi kệ không sao rồi, mấy cái kiếm rồi, tiếc quá bên kia qua bên kia qua, bên kia qua, bên kia qua Bên kia qua, bên kia qua mỗi ngày mỗi ngày bạn không, cây đâu cây đứng đây thôi Bạn cây đòn ơi Cây có cái kiếm Cây đó nó kiếm gì sạch nhỉ Bạn cây đỏ, bạn cây đòn ui trời ơi cây đòn có cây kiếm ờ, gì ta cầu phòng sam ơi sim cũng, vậy nè sim cũng vậy nè sim cũng vậy nè kiếm nó hơi bị xịn nha ok từ tôi qua tôi đặt thêm cái bức à. ở đây những cái đồ dần nhở, cây đỏ xuống đây nào chiến đấu với nhau như hai người đàn ông đi xuống đây đi cây đỏ, a à, mèo simi mèo simi hả mèo simi mèo simi hả mèo simi <laughs> ôi sam ơi tôi nhìn thấy anh em xin đôi tôi bên dưới rồi sam ơi ui cái đòn à cái đòn no cái đòn của tôi ôi ờ, mày simi mèo simi ai cái đòn cái đòn của tôi hoài luôn á trời ai ai à no cái đòn cái đồ đáng ghét no à đây đây đây, đây. đây. ok sam sam sam sam vô đây vô đây vô đây bây giờ phong sẽ chế tạo giáp kim cương cho sam vô đây vô đây ok à, sam sam canh đi sam sam canh đi sam canh đi để phong làm giáp kim cương cho ờ. đây tôi full đồ nè đấy ok rồi tôi có đồ xịn đây nè sam xong chưa rồi xong rồi xong rồi. Xong rồi đúng không? Rồi ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu chiến đấu hay nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi và sau một thời gian thì uh, team của bọn mình đã gọi là thu thập được đồ rồi, team cai thu, thu thập xong đồ chưa? Xong chưa? Ừ. Xong rồi đúng không? Rồi ok. Thì bây giờ sẽ bắt đầu đến với trận chung kết nha bạn nha. Thì đội nào thua thì coi như là đội đó là sẽ là thua luôn nha. Ok, chịu không cai? Chấp nhận chưa cai? Được ừ. rồi. luôn bạn ơi, được rồi, luôn. ok, bây giờ chia nè, chia nè. Mình qua bên đây nè, mình đứng à. Ok, chia chia chia chia bây giờ ờ, mỗi mỗi người đi một hướng. Sao tham đi đi đi đi theo tôi Sam, qua đây qua đây qua đây đi theo tôi qua đây à, ờ, ơi. Ờ. tôi nghĩ rằng là chúng ta chúng chúng ta nên đi xuống bên dưới đây nè bên dưới dưới đây dưới đây dễ hơn sao mà xuống đây xuống đây đâu vậy ông là đâu vậy này tôi bên dưới đây nè tôi bên à, dưới đây nè ok và sau đó mình sẽ biến ở trong đây của mình thành một cái khu để cho mình uh, gọi là làm nhà cho mình luôn sao <laughs> đây đây để tôi uh, tôi tôi tôi đặt block làm uh, cầu thang một tí nữa sau khi mà mình đánh cái sam mà mà kiểu như là mình mình mình cần lên trên thì mình sẽ đi đường này lên hiểu không đó em tạo chỗ vừa đi vừa đánh luôn đấy ok rồi ok cái ron à, đã sẵn sàng chưa nào bạn cái rỗn Yo, let's okay. go. Cái gì? Cái <laughs> bạn cái đỏ nó sẵn sàng đúng không? Ok, mình sẽ cho bạn xem thế nào sức mạnh của hẻo tim nè. Quay. À, ờ, ờ, cái đỏ mạnh hẻo tim. Cái đỏ nè. Ôi. Rồi rồi, cái cái đỏ lên dưới rồi. Bây giờ nè, để cho mèo Simmy với Sammy đánh nhau nha. Ôi trời cái gọng Ender. Đâu. Ok. Lấy gọng Ender rơi xuống. Cái gọng đi rồi. Bây giờ bây giờ nè, bây giờ sẽ là trận đấu giữa mèo Simmy và Sammy nè. Sao mày? Sao sao sao? Sao Đây, Phong đưa cho dạ. Sam cái mũ này nè. Cái mũ này mạnh lắm, đội vô. Ủa, cái gì vậy? Ủa gì vậy? mũ đây là mũ câu dòng ok rồi sam Rồi, dùng cái, okay, cái, cây gậy nè quýnh quýnh sam cho cho cho cái quýnh quýnh sim cho sim dân sam mười mét luôn ok nhà vô đi sam rồi dũng bình nhảy vô ơi ơi trời hay quá hay quá hay quá sam ơi nói với anh một câu <laughs> ok bạn ơi dù mình thua nhưng mình vẫn <laughs> mình mà có mấy đồ đồ đồ với đồ mạnh mà không sao không sao ôi trời có viên kẹo đây có cái viên kẹo đây ăn viên kẹo để làm gì trời ơi mấy bạn ơi đó bạn thấy không cái cây gậy bật lùi ở trong game này là hơi bị ờ, gọi là xịn sòn bật cười luôn bạn ơi đánh một phát bị bật lùi văng xa 10 mét đúng rồi tính ra là bạn giữ cái rồi. cây gậy bật lùi đó là là hơi bị đỉnh luôn tính ra hồi, hồi nãy hồi nãy ờ, người ta qua bên mid đánh nhau <laughs> mình đánh cây đòn hoài bằng gậy bật lùi <laughs> <laughs> ok rồi, bạn mình ơi vũ khí rất là mạnh nha nhưng mà mình không không đánh bật lùi được Ok bạn ơi thì trong trận đấu lần này thì Phong Cần đã không làm cho bạn fan thất vọng là mình đã giành được chiến thắng rồi bạn ơi Yes yeah. Yes yes, yes. hay quá sao đánh. <laughs> Xin lỗi sao tôi lỡ tay là gai là người đó ông nội trời ơi Kairon chơi đánh từ phía sau mình bạn Kairon chơi kỳ ok bạn ơi thì trong trận đấu này các bạn thấy lúc cái bà lóc ờ, cầu dầm như thế nào bạn thấy lúc cái bà lóc cầu dầm có xịn hay không thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha chứ riêng mình thì mình hơi bị thích cái lúc cái bà lóc này luôn nó cho chúng ta rất là nhiều đồ luôn nào là kiếm xịn là kiếm siêu to khổng lồ này đó kiếm nhìn kiếm... đồ luôn em tới khoe kiếm đi phong mọi người tới khoe kiếm đi ở đây mọi người tập tôi khoe kiếm này trời ơi cái xím cái cái cái cái kiếm tôi xím bét tẹo khoe kiếm nè trời ơi có biết là cái kiếm chém hai phát là đây trời kiếm này mạnh cái kiếm của sim còn mạnh hơn cái kiếm của mình á <laughs> thật á nói thật ok bạn ơi thì bạn thấy vũ khí của ai trong trận này là vip pro nhất và bạn thấy ai là người uh, xứng đáng giành được chiến thắng à. thì bạn nhớ bình luận cho phong biết nha còn uh, video lần sau mấy bạn muốn mình đấu với cặp đôi nào nữa thì nhớ bình luận cho mình biết nha chắc lần sau mình sẽ đấu với lại uh, à, siro và mimi á bạn ạ à. ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha ok quá vui luôn bạn ơi bye bye, bye, bye. bye, bye. bye. bye.